Hi, xin chào các bạn. Trong video này, Hoàng Xe sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Gmail miễn phí trên điện thoại, không cần dùng số điện thoại luôn nha. Thì uh, chỉ ở thêm ý tài khoản Gmail là tài khoản email của Google hay cũng chính là tài khoản Google luôn nha. Thì để có thể tạo được tài khoản Gmail, bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ truyền nào có trên điện thoại của bạn nha. Rồi lên mình truy cập vào trình duyệt Chrome chẳng hạn này. Sau đó trên thanh này này, bạn sẽ nhập cho mình là gmail.com nha ok kế tiếp nhấn ok này thì lúc này sẽ là một giao diện như này tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành nhấn vào đăng nhập ở góc bên phải trên cùng này sau đó bước này bạn click vào tạo tài khoản cho mình nhá kế tiếp thì bạn nhớ chọn cho mình là cho bản thân tôi nhá ok thì lúc này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản như này đầu tiên nhất ở mục họ thì bạn sẽ tiến hành nhập họ của bạn vào này dụ mình là Hoàng Văn chẳng hạn này sau đó ở mục tên thì bạn sẽ tiến hành nhập tên của bạn nhá nhớ nhập họ tên thật giống như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn ha. Ok, mình là Hoàng Văn Giang này. Sau đó mục uh, tên người dùng hay chính là tên đăng nhập đấy thì bạn nhập cho mình chữ cái, chữ số hoặc dấu chấm nha. Nhớ viết liền không dấu này. Rồi mình nhập là hoàng giang com chẳng hạn này. Rồi kế nữa ở mục uh, mật khẩu thì bạn sẽ đánh hành tạo mật khẩu nha. Nhớ lưu ý nhé là mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ cái, chữ số và biểu tượng. Biểu tượng nghĩa là sao? Nghĩa là các ký tự đặc biệt như là còng, sao, thăng, phần trăm, vân vân nha ok ví dụ đây mình à, nhập là abc này 1234 này a còng thăng chẳng hạn đó rồi kiếm nữa ở mục xác nhận thì bạn sẽ tiến hành nhập lại mật khẩu đăng nhập này abc 1234 a còng thăng rồi sau đó bạn nhấn vào tiếp theo cho mình nha ở bước này thì bạn có thể nhập số điện thoại này mục này là mục không bắt buộc tức là tùy chọn bạn nhập cũng được không nhập cũng được ha rồi sau đó thì bạn có thể nhập ờ, email khôi phục này email khôi phục nghĩa là sao là khi bạn không nhớ hoặc là quên mật khẩu của tài khoản Gmail này thì bạn sẽ tiến hành dùng email khôi phục này để lấy lại mật khẩu nha ok mục này cũng là không bắt buộc tùy chọn bạn điền cũng được không điền cũng được ha rồi sau đó mục ờ, ngày sinh của bạn này thì bạn sẽ tiến hành nhập ờ, ngày tháng năm sinh giống như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân của bạn ha rồi kế nữa ở mục giới tính này thì bạn sẽ tiến hành chọn là giới tính là nữ nam hoặc là không muốn trả lời hoặc là tùy chỉnh cũng được nha ở đây thì mình sẽ chọn nam ha rồi bước kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào tiếp theo này Ok đây trình duyệt hỏi bạn có muốn lưu mật khẩu không? Bạn có thể nhấn vào lưu để lần sau chúng ta không cần phải điền mật khẩu, chúng ta vẫn có thể đăng nhập được nha. Rồi bước này là quyền riêng tư và điều khoản của Google này. Bạn kéo xuống nha và nhấn vào tôi đồng ý cho mình nào. Rồi thì ở đây có thể hiện ra một giao diện như này. Các bạn có thể mở ứng dụng Gmail của bạn lên hoặc là nhấn vào sử dụng phiên bản web này. Thì ok như vậy là mình đã tạo tài khoản Gmail thành công rồi nha. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình à, tạo tài khoản Gmail thì nhớ comment xuống để mình có thể giải đáp cho bạn nha.